đang uh, xin chào bạn sau này đang uh, xin giới thiệu các bạn một số phụ kiện câu đài Hải à, đang uh, mới về Đấy các bạn. Uh, giỏ cá này ở đây là vợt cá và giỏ cá này ở đây là hộp đựng phụ kiện gồm uh, chống xoắn này chì này chân cắm phao hạt chặn và hạt uh, buộc trục chặn buộc trục Đấy, gồm ờ, phao đây là phao ờ, Hải Đăng đang quay cho bạn là phao ờ, giá rẻ và có đặc biệt là có hạt to các bạn dùng câu xa bờ hoặc là các bạn à, mắc kém và các già mắc kém thì có hạt phao to vậy để các bạn à, nhìn cho rõ đặc biệt thêm à, chống cần và trong hộp này là phao à, cao cấp hơn chất lượng hơn ờ, phao cỏ thì Hải đang à, sẽ giới thiệu từng à, chi tiết từng sản phẩm review từng sản phẩm cho các bạn sau Hải đang ờ, Hải đang trước tiên Hải đang giới thiệu các bạn hộp phụ kiện câu đài gần như đủ các bạn về set và buộc thôi Đấy. À. thì hộp này à. thì là hạt chặn đây bạn có 7 8 hạt chặn một hạt là chặn trục chặn để buộc trục tiếp đến là đang ờ, sẽ ờ, cân cái trọng lượng trì cho các bạn xem ờ, trì này là bao nhiêu gam để, các bạn rõ luôn trì này nó đều luôn đấy các bạn nhé đều gam luôn đấy chắc chanh một gam cân tự viên khác này một gam Đấy, một gam thì các bạn là cắt đi là vừa cân vừa phao là các bạn cân thì tiếp đến đây là hạt chân à, cắm phao loại này là uh, à, silicon mềm đấy. Đấy các bạn silicon mềm đấy, đấy. tiếp đến là chống xoắn xoắn uh, mạ vàng đấy. xong lúc này thì Hải đang à, bỏ gọn ra để Hải đang à, review phao cho gọn này đấy, cái phao phao thì à, bạn hàng phao đây là phao rẻ đấy tại 2,5 gram này tài chi 2,5 gram đây dòng này cũng không rõ thông số tầm 3 gram gì đấy đây bạn 4 gram tài chỉ 4 gram và chỉ 3,1 gram đấy nó sẽ N1 trong 4,5 gram đây 4,5 gram các bạn nhé 3,5 gram phao này phao nano giá rẻ các bạn phao này đồng giá các bạn nhé các bạn uh, muốn uh, mua phao nào thì các bạn uh, inbox riêng uh, vào Zalo đồ cầu Hải Đăng số điện thoại này đang sẽ ờ, ghi luôn ở trên màn hình rồi các bạn hoặc là với phần ghi chú của ờ, của video này đây các bạn nhé ờ, cái này hải đang bán lẻ riêng từng phao một đang sẽ bỏ gọn ra review cho các bạn là tiếp cái chống cần chống cần này chất liệu bằng carbon các bạn nhé chất liệu đỡ bằng nóng này bằng carbon còn um, miệng đỡ màu trắng này các bạn còn uh, silicon Đấy. chiều dài uh, hiện nay đang đang uh, size uh, một mét bảy đây các bạn một mét bảy mươi sản xuất vi màu vàng này đang hiện đang có một màu này thôi cái này thì đang úp này các bạn lần ngược này các bạn cắm xuống đất thì cái ốc này có tác dụng gì ốc này đây các bạn ví dụ các bạn à, cắm à, xuống đất này ông này có tăng chỉnh chiều cao của chống cần đấy. Đây, bạn vặn này thì nó à, sẽ tăng lên đấy. và ốc này đỡ chuôi cần đấy. đây phần đỡ này đỡ chuôi cần các bạn có thể rút ra được vì các bạn câu cao thấp ở đây đang sẽ rút ra từng nóng một có một màu thôi các bạn màu vàng thôi đấy. liệu carbon các bạn nhé bạn ờ, không thích cắm thì các bạn ờ, bắt vào ờ, ghế thì các bạn bóp này ra tháo ra nó ra luôn đang review xong cái chống cần cho các bạn tiếp đến là phao đây là phao cỏ các bạn nhé đang review phao cỏ có có các bạn đây cũng ghi thông số trì luôn này 1,42 gam này 1,65 1,88 à. Ờ, cũng có ngọn hơi à, đầu ngọn à, cải đi hơi to một chút à. đấy là phao cỏ hàng cao cấp hơn ờ, dòng phao ờ, Hải Đăng ờ, giới thiệu trước dòng phao cỏ này có hai loại các bạn nhé loại bầu dài ở đây đây bầu tròn ngắn đây. đây phao cỏ bầu ngắn hơn một chút C36 mã của sản phẩm là C36 này thì đây, không ờ, ghi rõ thông số và tải trì con này ờ, chắc tải tầm 2 ờ, đến 3 gram các bạn nhé à. còn bạn nào cần tư vấn thêm thì inbox riêng vào Facebook đồ câu Hải Đăng hoặc là Zalo số điện thoại của Hải Đăng Sinh bên Hải Đăng sẽ review tiếp cái phao, phao ờ, này chất hơn Đây, uh, uh, 14 quả các bạn màu màu đen thôi các bạn nhé bốn quả vâng. à, đầu tăm ờ, cải tiến đi to hơn một chút để các bạn à, mắt kém à, đều có à, thể nhìn à, rõ được sản phẩm đây chỉ là mã thôi các bạn cái này phản quang đèn chiếu hơi sáng một chút nó phản quang lại các bạn từng bầu bầu dài bầu ngắn công nước sâu nước nông à, sóng to sóng nhỏ Đấy đều ờ, đủ hết một bộ của nó đây các bạn đây đang ờ, sẽ quay chi tiết ờ, hơn về đang sẽ quay chi tiết về phần phao này các bạn để các bạn rõ hơn vừa rồi hơi cao ấy chỉnh lại camera tí quay các bạn 14 ờ, quả các bạn nhé hàng này bán ờ, đủ cả bộ luôn các bạn nhé không bán lẻ đi theo bộ ờ, thì đang không bán lẻ dòng dòng cao cấp rồi Hải Đăng sẽ chuyển sang qua giới thiệu các bạn về giỏ và vành vợt giới thiệu các bạn là giỏ và vành vợt đây vành vợt đây các bạn loại à, màu này các bạn nhé chiều rộng của ai đang à, sẽ đo cho bạn chiều rộng của vành vợt à, vợt này chiều rộng 40 các bạn à, 40 chiều sâu đang à, đo chiều sâu là 25 bạn nhìn 25 Để tính lại 25 đi chất liệu này chống dính lưỡi các bạn nhé nó không ờ, dính lưỡi như kiểu bạn mắc vào vải mắc vải thì nó sẽ bị dính lưỡi rắc lưỡi gỡ lâu đây là giỏ này là giỏ rẻ các bạn nhé miệng 30 à, dài 1m8 vành nhôm miệng này 30 các bạn hơn 30 31 tính vào 30 Nên sản xuất người ta tính 30 thôi Hải Đăng cũng tính 30 Đấy, dài 1m8 có một màu này các bạn màu xanh và, và vành này bằng nhôm phủ sơn ờ, tĩnh điện màu vàng màu vàng đồng anh sẽ ờ, đây bạn mét tám đây bạn sách đây có quay sách này bạn này sách ở hai bên đấy, bạn sách ờ, được cả bạn sách hai bên đến ở đây có đây chít miệng các ờ, bạn được con cá to nào các bạn chít vào được đây dây chít đây bạn chít miệng ờ, giỏ vào Đấy, bạn chít này ra này chít này Đấy. vừa rồi đang uh, ờ, fishing đã giới thiệu các bạn phụ kiện câu đài đang uh, fishing chào hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của đang fishing